vị trí này anh em nghe đấy không ạ máy báo 4 tức là sao tức là nhà số 4 này sẽ là nhà lớn nhất tính từ nhà chia này đấy nhà này sẽ là nhà lớn nhất này rất là ok nhá đấy máy báo thì chuẩn 100% cho anh em từ chất đến điểm đấy anh em có thể nhìn bài số 4 8 điểm át cụ lớn nhất này bài này 4 điểm này đó bài này hai này bài này không này đấy và bài số 4 là 8 điểm át cụ cho anh em anh em thấy không rất là ok đối với một cái máy đánh bài như thế này đấy máy báo thì cực kỳ nhanh và chuẩn cho anh em nên anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái dòng máy đánh bài này nó sẽ không làm cho anh em thất vọng đấy nó sẽ giúp cho anh em là ok hello xin chào tất cả anh em nhé chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của tấn sài gòn thì ngày hôm nay bên tấn mới về thêm một lô hàng máy đánh bài cho anh em đấy máy đánh bài là một cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em đi chơi bài lá cực kỳ là tốt đấy được rất là nhiều anh em thầy thợ tin dùng tại vì sao nó lại được các anh em thầy thợ tin dùng đến như vậy tại vì cái sản phẩm máy đánh bài này nó giúp cho anh em chơi được ở trên rất nhiều các bộ môn liên quan đến bài lá khác nhau ví dụ như là sâm lốc đấy ba cây bình sập sám bình ấn độ tiến lên đấy rất là nhiều trò cho anh em liêng và cái thứ hai ấy, thì là cái độ chuẩn xác và cái độ nhanh nhạy của nó ấy, thì là không một cái sản phẩm nào qua lại được anh em nhé riêng về độ nhanh và độ chuẩn xác của máy đánh bài thì không có một cái sản phẩm hỗ trợ nào cho anh em đi chơi bài bịp mà có thể vượt qua được nó thì ngày hôm nay ấy, bên tấn sẽ về hai cái dòng điện thoại cho anh em đấy hai cái dòng máy đánh bài cho anh em đây là một cái dòng máy đánh bài hình thức giống con iphone 8 plus đó anh em có thể nhìn rất là ok cho anh em đấy và đây đây là một con máy đánh bài hình thức giống một con máy oppo con này thì à, giá thành nó sẽ rẻ hơn con kia một chút thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em cái con máy này thì con máy này ấy, thì khi anh em đi chơi sử dụng nhé tất cả các chức năng của nó đều sử dụng như bình thường anh em lắp sim vào nghe gọi nhắn tin hoàn toàn là ok đó anh em thấy không một con máy rất là đẹp cho anh em đấy thì à, con máy này nó sẽ hỗ trợ cho anh em chơi tối đa là được ba trò chơi đấy khi anh em về anh em mua ví dụ anh em mua trò liêng anh em mua trò ba cây và anh em có thể mua thêm được một trò nữa đấy một cái bộ sản phẩm này nó sẽ bao gồm cho anh em này ở đây nó sẽ bao gồm cho anh em mình sẽ cho anh em cùng xem luôn đấy ở đây nó sẽ có cho anh em cái thứ nhất là một cục pin pin ở đây cái thứ hai là nó sẽ có cho anh em là một cái tai nghe siêu nhỏ đấy một cái tai nghe siêu nhỏ cho anh em và cuối cùng chính là con máy đây thì con máy này thì <clears throat> mình sẽ hướng dẫn qua cho anh em cách sử dụng của nó đấy để giúp cho anh em là ok hơn khi mua sản phẩm này về anh em có thể biết qua cách sử dụng của nó và anh em sẽ sử dụng nó quen tay hơn thì khi anh em sử dụng con máy này là anh em bắt buộc là anh em phải đưa được bài của nó vào anh em nhé bài của nó thì có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn ví dụ như là bài 2k xanh bài 2k trắng đô la kim cương đấy dòng xanh dòng vàng đầy đủ hết cho anh em đấy thì khi anh em chơi này anh em cần đăng nhập vào game lúc mình đấy anh em bấm vào gọi sau đó anh em bấm số này thăng 1388 thăng thì cái mã này anh em có thể đổi tùy theo ý của anh em nhá đấy vào đây nó sẽ có phần tài khoản mật khẩu thì mình đã lưu sẵn ở đây anh em chỉ vào bấm vào chữ được hạ cánh này thì khi anh em đã đăng nhập vào rồi nhá khi anh em đăng nhập vào rồi thì nó sẽ hiện lên cho anh em này phần trò chơi sảnh đã mua các trò chơi trò chơi thường dùng hệ thống thông tin điều khiển từ xa cài đặt thì đối với một cái máy mới như thế này một cái máy mới như thế này thì anh em khi mua về anh em cần mua trò chơi ví dụ anh em mua trò nào rồi thì lần sau chơi anh em chỉ việc bấm vào đã mua trò chơi này đấy là sẽ hiện lên còn một cái máy mới như đây thì nó sẽ chưa hiện lên trò chơi nào cho anh em thì anh em bấm trả lại đấy anh em bấm vào phần trò chơi sảnh cho mình Đấy. Ví dụ cho anh em nhá Những cái mã của trò chơi này thì à, Khi mà anh em mua máy thì bên mình sẽ chỉ cho anh em Đấy còn ví dụ như anh em muốn mua trò liêng này Anh em muốn mua trò liêng anh em bấm phần ba cây cho mình Đấy khi nó hiện lên một dãy ở đây Trò liêng ở đây nó sẽ là bài ba cây 52 lá bài 3027 đây Đấy anh em chỉ kết, cần kết nối wifi Anh em bấm vào chữ mua là được Còn mình test cho anh em thì mình sẽ bấm vào chữ thử này Khi mình bấm vào chữ thử đây Nó sẽ hiện lên một số phần cho anh em này thì anh em chỉ cần lưu ý cho mình hai phần phần thứ nhất là phần chọn lựa mã chơi phần chọn lựa mã chơi này là phần chọn chế độ báo đấy ví dụ như đây mình sẽ để chế độ báo số 5 này có rất là nhiều chế độ báo cho anh em anh em có thể nhìn thì mình sẽ để chế độ báo số 5 Đấy, cái chế độ báo số 5 này là chế độ báo nhà nào lớn nhất cho anh em khi anh em đi đánh liêng. Ví dụ máy nó báo nhà số 1 thì nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất, báo nhà số 4 thì nhà số 4 sẽ là nhà là, là nhà lớn nhất anh em nhé đấy còn cái phần chế độ báo tiếp ấy cái phần tiếp ấy là phần số người số người thì sân chơi của anh em chơi bao nhiêu người anh em tùy chỉnh bấy nhiêu người đấy ví dụ như khi anh em chơi ấy mà có người ra người vào anh em bấm tăng tăng giảm âm lượng này đi đấy, tăng giảm âm lượng này đi là anh em có thể là tăng giảm số người chơi đấy và phần cuối cùng là phần chế độ âm thanh ở đây anh em có thể nhìn thì thông thường khi anh em đi chơi ấy, anh em sẽ có cái phần chế độ tai nghe digital đấy 698 là tai nghe siêu nhỏ để anh em đeo vào tai còn mình test cho anh em mình sẽ để chế độ loa này sau đó mình bấm bắt đầu này đấy thì khi anh em bấm bắt đầu trò chơi thì anh em lưu ý giúp mình là cái mắt camera của nó đấy mắt camera của nó sẽ nằm ở khu vực này anh em nhé đấy thì ví dụ như khi anh em đặt này anh em mình sẽ để khi anh em đi chơi anh em có thể tắt tối màn hình đi bình thường đấy nhưng mà mình test cho anh em thì mình để này để cho anh em nhìn cho rõ nhé đấy anh em cần để bộ bài ở cái hướng máy đánh bài này ra khoảng tầm 30 đến 40 phân là ok này đây mình bóc một bộ bài mới ra cho anh em xem rất là ok nhá <coughs> bài này thì làm cực kỳ cứng cực kỳ tốt cho anh em rồi đấy rất là ok này anh em nhìn bài rất là nét cho anh em đấy rồi. thì khi anh em đặt vào đúng vị trí của nó này anh em có thể nhìn khi mình đặt đúng vị trí này anh em nghe thấy không ạ máy báo 4 tức là sao tức là nhà số 4 này sẽ là nhà lớn nhất tính từ nhà chia này Đấy, nhà này sẽ là nhà lớn nhất này Rất là ok nhá Đấy, máy báo thì chuẩn 100% cho anh em từ chất đến điểm Đấy, anh em có thể nhìn bài số 4 8 điểm át cụ lớn nhất này Bài này 4 điểm này Đó Bài này 2 này Bài này 0 này Đấy Và bài số 4 là 8 điểm át cụ cho anh em Anh em thấy không? Rất là ok Đối với một cái máy đánh bài như thế này đấy máy báo thì cực kỳ nhanh và chuẩn cho anh em nên anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái dòng máy đánh bài này nó sẽ không làm cho anh em thất vọng đấy nó sẽ giúp cho anh em là luôn luôn là giành chiến thắng trong cái cuộc chơi đó anh em nhìn đặt này đấy ba lá này ví dụ mình bỏ đi hai lá đi này thì máy nó sẽ báo thôi đó à, bỏ đi hai lá tiếp này máy báo tiếp này đó máy báo một máy báo một tức là sao tức là nhà số 1 sẽ là nhà lớn nhất cho anh em tức là nhà của mình đây đấy nhà mình sẽ là nhà lớn nhất cho anh em nhé đó anh em có thể thấy ở cái ván bài này nhà này 5 điểm thì không nói này đấy ở cái ván bài này nó sẽ có hai nhà là nhà này 8 điểm nhưng mà 8 điểm là 8 quy tép anh em thấy không ạ 8 quy tép còn bài của mình 8 điểm nhưng mà là 8 át cơ thì anh em có thể thấy ở đây là nó còn tính chuẩn cả chất cho anh em đó đấy là cái chế độ mà báo nhà nào lớn nhất cho anh em còn ví dụ như mình sẽ cho anh em xem cái chế độ đây bấm trở lại cho anh em mình nhìn này phần chọn lựa mã chơi này bấm vào này kéo xuống chọn chế độ 68 anh em để ý cái số vàng vàng này chọn 68 cho mình 68 nhá đấy khi mà chọn chế độ 68 này anh em mới bắt đầu trò chơi này chế độ 68 này ấy, là chế độ cắt lá để được bài lớn nhất tức là sao tức là máy báo này ví dụ như đây máy báo 3 cho anh em thì anh em bỏ đi cho mình ba lá này 1 2 3 sau đó chia thì bài của anh em sẽ là bài lớn nhất đó anh em thấy không ạ bài mình 8 điểm rất là ok đúng không ạ đấy thì đấy là mình hướng dẫn sơ qua cho anh em cái cách sử dụng của nó thế anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình những cái bộ sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em nào mà muốn sở hữu đến cho mình cái bộ sản phẩm máy đánh bài này thì anh em có thể là vui lòng là anh em nhấc điện thoại của mình lên và anh em gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình đấy gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 05641 ngũ quý 7 đấy hoặc có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng anh em nhé còn đối với những anh em nào mà có điều kiện đi lại hoặc anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên mình để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội cơ sở 2 là ở khu đô thị Vạn Phúc Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh thì anh em đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp với các cái bộ sản phẩm luôn còn đối với anh em nào ở xa khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì khi nhận hàng anh em được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền anh em nhé đấy thì à, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo